Hoàng Giang chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình Và mình là Hoàng Giang đến từ hoàng com Nếu như bạn nào lần đầu xem video trên kênh tút uh, Hoàng Giang ấy Thì nhớ nút uh, subscribe uh, đăng kênh YouTube cũng như bật nút chuông báo nữa Chọn là tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn là miễn phí từ Hoàng Giang và trong video ngày nay, Hoàng Giang sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn một app chúng ta kiếm coi ngay trên chính điện thoại bạn nha. Và đây là một app vừa mới ra mắt thôi ha. Ok thì link đăng ký tài khoản đấy mình sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung quý vị nha sau bạn là uh, click bấm chọn link đó để xuống một giao diện như này thì ở đây chúng ta sẽ à, hành uh, đăng ký tài khoản uh, qua email nha rồi kế nữa ở mục uh, mật khẩu thì bạn sẽ hành uh, tạo mật khẩu đăng nhập này rồi sau đó mục uh, nhập lại mật khẩu ấy thì bạn sẽ hành uh, nhập lại mật khẩu đăng nhập giống y hệt phía bên trên này nha thế tiếp nữa ở mục uh, mã mời mã thiệu thì bạn uh, giữ nguyên cho mình nha cuối cùng nhấn vào nút uh, đăng ký ngay này để tiến hành uh, tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi bạn nhấn vào đăng nhập này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 đó cực kỳ nhiều cái gói luôn hai tháng này rồi 3 tháng này 6 tháng này và cuối cùng là các đối tác toàn cầu nha thì ở đây có rất nhiều các đối tác nổi tiếng và uy tín trên toàn thế giới rồi và đây là một app đầu tư nên chúng ta cần phải nạp tiền vào nha vậy làm sao chúng ta thể nạp à, tiền ạ bạn sẽ à, truy cập vào mục trang chủ cho mình này sau đó nhấn vào nạp điện hay chính nạp tiền đấy giờ thì bạn quan sát này là chúng ta có thể nạp qua đồng UST tức là đồng đô la này cũng như là có thể nạp qua đồng à, TRX tức là đồng cho nha và nếu mà chúng ta nạp qua đồng TRX này ấy, thì ờ, tự động hệ thống sẽ chuyển sang đồng UST cho chúng ta nha. Ví dụ giá TRX đang là 1.500 chẳng hạn mà giá UST là 2.300 chẳng hạn. Mà khi bạn nạp vào TRX vào ấy thì ờ, tự động sẽ quy đổi số TRX đó sang UST nha. Và bạn có thể đọc này là min lạp tức là số tiền lạp tối thiểu của TRX sẽ là 1 TRX nha. Còn ờ, min nạp của UST này thì sẽ là 10 UST nha. Ở đây thì mình sẽ là qua UST nha. Rồi phía dưới sẽ là hình ảnh mã QR này, quy là địa chỉ ví UST của bạn, mạng TDC20 nha. Bạn nhấn vào sao chép địa chỉ ví này để tiến hành à, sao chép địa chỉ này, sau đó truy cập vào các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask, rồi Alert vân vân. Kế tiếp à, chuyển tiền địa chỉ ví này hoặc là quét mã QR này để tiến hành nạp tiền nha Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nạp tiền luôn để bạn là quan sát dễ du nha. Ví dụ như đây mình truy cập vào ví Binance của mình nha Thì uh, à, chỉ thêm ấy, bạn nào mà chưa có tài khoản Binance ấy thì mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần uh, mô tả nội dung quý vị nhá. Khi bạn à, đăng ký qua link đó thì bạn sẽ được giảm ngay 10% à, phiếu dịch nha. Ngoài ra mình cũng để cả video cũng như bài viết hướng dẫn cách đăng ký luôn nha. Ok thì ở giao diện là trang chủ của Binance ấy, bạn sẽ nhấn mục ví ở góc bên phải dưới cùng này, sau đó chọn ví giao ngay này, kế tiếp chọn à, rút cho mình nha. Rồi sau đó ô tìm này thì bạn sẽ tìm đồng UST này. Đó, sau đó nhấn vào này. Kế tiếp chọn là gửi qua mạng lưới tiền mã hóa nha. Rồi mục địa chỉ thì bạn sẽ đánh dán địa chỉ ví UST vừa nãy trên app kia vào đây ha. Sau đó mục à, mạng lưới này thì bạn sẽ đánh chọn mạng uh, à, Tron TDC20 cho mình nhá. Mạng cuối cùng này này. Kế tiếp nhấn vào xác nhận này. Rồi kế tiếp mục à, số lượng ấy thì bạn sẽ đánh uh, nhập số lượng UST chúng ta muốn nạp vào app kia nhá. Bạn lưu ý nhá là min nạp trên app kia sẽ là 10 UST nhá. Rồi mình nạp 10 này. Thì bạn quan sát này là số tiền nhận được ở trên app kia sẽ là 9,2 nên chính vì thế chúng ta sẽ phải nạp là 10,8 này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 đó như vừa nãy mình chia sẻ ở đây sẽ có rất nhiều các gói để chúng ta có thể đầu tư nha từ gói một ngày này rồi gói 3 ngày này cũng như gói 10 ngày này, rồi gói à, một tháng này hai tháng này 3 tháng này 6 tháng này đó gói cao nhất sẽ là gói 6 tháng nha dù đây mình sẽ đầu tư gói một ngày này với số tiền đầu tư là 10 đô nha tức là mình sẽ có giá trị tối thiểu là VIP 1 này và lãi suất mình sẽ nhận được là 5% này tức là thu nhập hàng ngày mình sẽ nhận được là 0,5 đô nha Ok để đầu tư thì bạn sẽ nhấn vào đầu tư này kế tiếp kéo xuống này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 đó thì bạn quan sát này ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là mã mời này và đường link giới thiệu bạn bạn nhấn vào đây để sao chép mã mời này cũng như là sao chép đường link giới thiệu này sau đó chia sẻ mã mời này cũng như là đường link giới thiệu này cho bạn bè người thân hoặc lên các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok rồi YouTube cũng như là Twitter, Pinterest vân vân nha cũng như là chia sẻ lên các group hội nhóm như nhóm à, Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram khi người à, nhập mã mời của bạn hoặc là đăng ký qua link giới thiệu của bạn cũng như là quét mã QR của bạn thì bạn à, sẽ nhận được hồng nhá Ok và đối với app này thì chúng ta sẽ có 3 tầng ghép nha Bạn là quay trở lại mục trang chủ này Sau đó nhấn mục uh, đội của tôi này Rồi thì bạn quan sát này Là đối với cấp 1 ý, thì bạn sẽ nhận được ờ, uh, 6% từ người mình giới thiệu nha Tương thế là cấp 2 thì bạn sẽ nhận được 3% Và cùng cấp 3 thì bạn sẽ nhận được uh, ờ, 2% ha Ok và cuối cùng là phần nhiều bạn quan tâm nhất đúng chưa ạ Đó chính là phần uh, rút tiền Thì uh, làm sao để chúng ta có thể rút tiền ạ Bạn sẽ truy cập vào mục uh, trang chủ này Sau đó nhấn vào rút để tiến hành uh, rút tiền nha Giờ thì à, trước rút tiền ấy, bạn sẽ đành à, thêm mật khẩu thanh toán, chính là mật khẩu rút tiền cho mình ha. Nhấn vào cài đặt này. Rồi sau đó thì bạn sẽ đành à, tạo mật khẩu thanh toán gồm 6 chữ số này. Rồi kế tiếp bạn xác nhận lại mật khẩu thanh toán, cuối cùng nhấn vào xác nhận để thế hành tạo mật khẩu thanh toán nha. Sau khi thêm mật khẩu thanh toán rồi, tiếp theo thì bạn sẽ tiến thêm địa chỉ ví điện tử để chúng ta rút về nha. Nhấn vào vui lòng chọn ví này. Kế tiếp nhấn vào dấu cộng ở góc bên phải trên cùng này rồi đây mục địa chỉ ví thì bạn sẽ là nhà dán địa chỉ ví với tệp bạn mạng TDC20 trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Trainnet, MetaMask, rồi Onet vân vân nhá. Sau đó bạn nhấn vào lưu ở góc bên phải trên cùng để tiến hành à, thêm địa chỉ ví điện tử để chúng ta rút tiền về ha. Sau thêm mật khẩu thanh toán cũng như là địa chỉ ví điện tử để chúng ta rút tiền rồi. Tiếp theo thì bạn sẽ là nhập số tiền bạn muốn rút này. Bạn lưu ý nhá, là min rút tức là số tiền rút tối thiểu ở trên app này sẽ là 10 đô nhá. Phí rút sẽ là 0 UST này, tức là miễn phí phí rút nha.